Tiếp theo chương trình top 5 chứng khoán tuyệt đối không đầu tư thì đến với phần 2 doanh nghiệp tranh chấp lục đục nội bộ thì uh, nguyên nhân thứ nhất khi những cái doanh nghiệp tranh chấp lục đục nội bộ này thì họ sẽ không tập trung làm ăn từ đó khiến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp rất kém thứ hai lợi ích của cổ đông không được bảo vệ bởi vì họ chỉ chăm chăm việc tranh đấu nhau ở trong nội bộ mà thôi thứ ba công ty sẽ bị giảm uy tín ảnh hưởng đến thương hiệu đối với khách hàng đối với chủ nợ đối với nhân viên vân vân và từ đó thì cổ phiếu có thể đi xuống rất là mạnh mẽ ví dụ ở đây là cổ phiếu DCC thì cái công ty này à, diễn ra cái tranh chấp rất là quyết liệt cái hồi 2009 2010 và sau đó là đã bị thua lỗ rất dài thậm chí đến cái mức gọi là phải hủy niêm yết và cái công ty này từ một công ty rất tốt đã trở thành một cái công ty bỏ đi Tiếp theo, ví dụ đó là cổ phiếu Protecon là doanh nghiệp xây dựng hùng mạnh số 1 Việt Nam đã có những giai đoạn doanh thu nó lên đến 1,3 tỷ đô và lợi nhuận lên đến cả trăm triệu đô. Tuy vậy, do lục đục giữa uh, chủ tịch và nhóm cổ đông lớn khiến cho doanh nghiệp này làm ăn ngày càng tụt dốc và hiệu quả kinh doanh rất kém. Như quý vị thấy, chỉ sau 2-3 năm lục đục mà năm 2021 kết quả kinh doanh doanh thu chỉ còn chưa đến 1 phần 3 2018 lợi nhuận thì chỉ còn bằng có hơn 1% của cái giai đoạn 2018 mà thôi